Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Và ngày hôm nay Khải sẽ tiếp tục mở cho mình đó là 160 ngọc lục thần anh em ơi Và bắt này là bắt thứ ba rồi Bây giờ anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Và nếu như ngày hôm nay ra đồ được gì thì Khải sẽ sau cho anh em xem Bây giờ Khải sẽ đi đến kiểu thành Hoàng Kim Tôn Giả để mở Mở cái, cái đội anh em ơi Khải đang thiếu 50k điểm nữa Đang mua mà chưa có nè Khả bán rồi rồi <laughs> rồi nè thấy không mất ok <coughs> đang thiếu nên 50 ca điểm tống kim là hỏi này có có điểm tống kim không mm <coughs> 50k điện tống kim nó đủ em mày đang mở em đặt mở lên đây hello em mới vô nha đã tới khai mở xong cái này anh em ra một chiến thôi <clears throat> cái ô tô này nó chạy nó là chậm nè nó đang mua ổng mình luôn á anh em ai còn điện tống kim không tèo còn điện tống kim không em nó quýnh một giờ rồi mười hai giờ <clears throat> em đánh giờ. gà bắp đó muốn lần có 1k 2k điểm tống kim à à 11 giờ đến 12 giờ 11 giờ 6 giờ đến 7 giờ 10 giờ đến 11 giờ ừ rồi ok mai 11 giờ đánh ha đánh gì một cái à. máy à đánh điên đấu anh ừ lấy kinh nghiệm đi đi đi đi đi đánh không thầy đánh không có có có có đó luôn ngon luôn rồi. ngon luôn đồ cá băng ngon luôn ba đam vô hốt luôn gì đâu sợ đen với đen ờ, với đường môn thiên nhẫn ờ thiên nhẫn cũng được thôi thôi, cũng được em lấy đạt đường môn cũng được đường môn hơn thiên, thiên nhẫn này về đúng rồi đường môn có đường môn, môn hơn thiên nhẫn ngừng, thiên nhẫn sida thiên nhẫn này cho lên chín bảy ngày hút kinh nghiệm là cho đường môn à, là đang à, à. đang tới mùa sau đưa quýnh cặp em đem con nga mi chụp vô rồi được ít đồ nè vào đây được 130 rương thôi ông tẩy luôn nga mi chụp luôn theo tu 130 rương chạy chạy chạy qua Thôi, không được, không ờ, được. Nha Mây chụp ờ, cái gì đường môn với lại ờ, võ đen là hết bài lật, đội đi lật đội đi lật đội đi cùi tiếp thôi vậy, vậy giờ mình qua mình Đợi rồi mới mua thêm 50 k nó đủ rồi nè mày đủ tiền tống kia rồi nha tương dương nha môn ok quên lộn tương dương là qua hải dương hả đi lấy lấy xu à lấy xu tám trăm xu ấn đầu nó thiếu vài xu cho ngoài kia lấy lại tới nè bỏ hết kia ngoài kia rồi rồi xong luôn ồ của ngay bây này không có một cái ờ, thanh phù luôn phải <clears throat> rồi được không rồi giao dịch Minh Tiến Lê của nó Minh Tiến Lê ơi 200 anh em đang xem cho Khảo Long ủng hộ chơi em ơi một like ủng hộ cho anh em ơi và video này thì khả sẽ làm một video ngắn thì up lại trên kênh cho các vị anh em có thể xem lại trên video trên kênh làm một lần nữa trên kênh nha anh em ờ, mà đó thằng em nó cắn chỗ mà bi bo mười tám có cái cái đài á à, đéo thấy gì vậy cái của em quá ừ. của em nó bị khóa đâu, đâu, em đâu. cắn bi bo 18 này bi bo bi lông đỡ mở nè mày kỳ ta phía dưới này thấy rồi mà sao có không thấy không đồng quá lắm ủa nên thấy tôi đang đứng biết rồi không thấy nó đứng đâu luôn không thấy thì sao à đợi nó tôi mở nè ơi hôm nay thì anh em chờ đợi một tí nè mở xong một trăm mấy chục hộp rồi anh em bắt đầu chiến đấu thôi nè nhiều quá nên mở khá là lâu đi bom 18 phải không? Trên 5 được không? ông mang cái, cái bóng thấy là đánh tốt luôn solo tốt luôn cái đai vâng. cái đai này sinh lực 98 à cũng ngon được rồi không? có nỗ lực sinh lực là được rồi còn có có cái nào đẹp hơn tính sau cái đai đang đây đang sinh lực 108 mà à được <laughs> đủ cũng đòi hàng nô không à, nào? cái hàng này tôi cho ông đúng không ừ, ừ. đòi hàng nô không trời đầu nô đâu nô chán 20 thôi nhưng mà sinh lực nội lực cao xíu đúng không cái kia không, Kháng gì cái một, kia. 100 mấy nano rồi bây giờ tìm trăm bảy trăm tám tìm đâu ra ý là ý là nếu mà có ra cái, cái ừ. hàng mà thời gian cháy 20 thì mình đại mình xin ok dừng đại thôi xong thôi xong đứng mà ơi tôi xong đậu kẹo mất một cái rồi nè thôi kém bán quá à chẳng lẽ tháng 20 chặt chỗ rồi em ờ, bán trăm đúng không chặt chỗ đâu một à, hai ok ba rồi cánh mày bánh phun rồi đấy <clears throat> rồi lập lập đội anh em ơi rồi rồi qua rồi rồi rồi vô ơi còn mua đồng kim không bạn đúng rồi đúng rồi giỏi ra con băng nãy giờ muốn rớt nước mắt luôn anh <laughs> không ai bán mua đúng rồi, mua đúng rồi vừa mới xong trận tống kim đánh được 20k điểm ok em đủ rồi rồi mày bán mai bán <coughs> rồi khui tiếp tục anh em ơi tìm Tranh rơi đâu nè Không, Rơi đâu Đụng rút mẹ rồi Anh là khỏi <laughs> Thôi cờ anh em ơi Bắn Này nó dính cái tay rồi, thấy nghi nghi rồi Đậu à. phải Rồi Ok anh em ơi, sau khi Khải mở xong 130 hộp Ngọc Lục Thần Thì uh, đây anh em à Đó, Rương Khải chủ lũi là hết mấy nghìn vạn luôn rồi anh em Giờ Khải cắt tiền Rương đó Rồi Đó, 130 hộp nha anh em chặt rương quá nên là giờ phải giao dịch qua con năm đọc khoảng tầm 30 rương đi rồi mới khui được nha anh em ơi chứ không thể nào mà khui nổi luôn anh em chặt rương quá rồi vô anh em đang xem à, bát thứ ba xanh ngọc lục thần này à, đồ xanh của ngọc lục thần này thì đừng quên để lại cho Di Khả một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi và anh em có ủng hộ nhiệt tình thì lần sau khai sẽ tiếp tục mua và đầu tư và làm tiếp tục cho anh em xem nha Khải bỏ qua năm động nó dừng bớt à rồi tí nữa dừng dừng rương tí tiếp nè chặt rừng quá không biết nào khui anh em ơi rồi à, hôm qua anh Tiến là đầu tư 130 hộp còn Khải mua thêm 20 hộp đó nè thì Khải sẽ khui là 70 còn lại đợi 80 cho anh Tiến nha anh Tiến ơi ok chưa anh Tiến đó anh em mình à, chơi khô máu nha đây còn hai chục hộp nữa chưa khui anh em chưa mua nè anh đó Khải cánh hết nha vô và bây giờ chúng ta sẽ đến chương trình khui đồ xanh bắt đầu anh em đang xem hãy cho like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi cánh bằng rồi anh em ơi cánh bằng rồi anh em ơi này cánh bằng lúc thiên sơn này là dưới cục tuyết này cục uh, cây thông này ok thích cắn thêm cái mới luôn thích cắn thêm cái mới luôn sợ gì nè rồi ok là khả năng tính là 20 phút rồi ok nè khui hiện tại lúc nãy là cái à, quá tử đại là đã cắn rồi nè full miếng bắn rồi nè thiên sơn này nến hoa tiết này rồi cây thông này rồi quá tử đại rồi ok khui áo đai tầm này cứ đai bao tay xấu dòng đẹp anh em ơi cứ đai bao tay xấu dòng nón xấu dòng là ok áo ui dồ dạ áo nữa chỗ nào à, ok khui nè rồi ăn tại rồi khui mấy cái ra ra ừ, nón sinh lực cao ra ra ra rồi ra ok quăng rác này mày làm rác quăng tại chỗ luôn cho nhanh một rác nè hai rác nè ba rác nè bốn rác nè năm nè sáu nè rồi bảy món tám món đầu tiền rác không còn này thì cái nón này lấy sinh lực cao anh em trong bang ai cần vứt này mày không banh này nọ cũng được ai cần thì lầm thôi rồi tiếp theo một hai. mấy cái này hôm trước anh em cũng thấy rồi khải mở ra cái đôi giày khải bán được 3 triệu hơn đó nè áo bữa giờ chưa thấy cái vũ khí nha nè anh em có để ý không anh em chưa có cái vũ khí nha anh em anh em hơn 200 anh em đang xem trong một like ủng hộ cho anh em ơi chưa cái vũ khí nào anh em ơi khui này vô này đứng khui cho anh em xem luôn bật lương sẵn luôn đồ nào xấu thì vứt luôn nè đủ áo kim không phục hồi anh em sáu dòng đẹp ấy bước này bước này Tại 130, à, 150 ngọc lục thần này thì khả đầu tư hết khoảng tầm gần 2 triệu anh Gần 2 triệu Gần 2 triệu số này số này số này Ôi số luôn ở ờ, vậy bán rồi em ơi Vậy bán rồi Ok trước khi mở tiếp theo thì Khải sẽ à, Đi qua bên Gia Lai Bắc Khải lụm một cái hộp nữa nè mà Một cái hộp Nhu tình Hiệp cốt nữa quên à, đây hàng về hàng về nhưng tình hiệp cốc nữa trên đầu là có mình bán đầy đủ anh em tại vì đang cung lôn á dòng này nọ nó nhiều quá dòng sáng băng chủ này nọ nhiều quá nó không hiện may mắn thôi chứ may mắn trong người có đó nè rồi anh em cứ để ý còn dòng thiên sơn là còn may mắn đó rồi tiếp tục lên lại lên lại lầm nó ít đồ nữa <clears throat> Hiện tại chưa có đồ gì ngon em ơi Hiện tại Khải không có xếp may mắn vào lâu ơi Khải chỉ có cái ông ông già may mắn thôi nè Chứ Khải không có đồ may mắn em ơi Đợt này Việt Nam á Khải không có đồ may mắn Đợt nữ thì Khải có cái giới truyền anh em Đợt nữ thì Khải có giới truyền Đợt này không có Tiếp tục bỏ qua khu tiếp anh em ơi Cho anh động nó chặt rương chống rương cá luôn Rồi Khui ha khui ha khui ha Rồi tiếp tục Đó tiếp tục là vừa rồi là 10 10 17 18 rương rồi Tiếp tục đây xem hai mấy ba chục rương nữa anh em ơi khải thì khui khoảng bảy chục rương thôi anh tiến anh tiến tính anh tiến khui như nào anh tiến vô đi cốt được anh tiến ơi anh tiến tự khui hay là em khui xong của em em tự khui tiếp tục là phần của anh anh anh tiến ơi lên áo đỡ cái hiệp cốt sẽ khui sau cái video khui khui sau cái cái rương này nha anh em nón nón ui da cái gì mà ba bốn cái nón này trời bao tay đó nó phải như vậy chứ ui nón ok chặt rương này mày khui này áo xốp nón sida rồi nó một dòng đậu xanh một dòng ba dòng xốp luôn bao tay này ôi trời được sinh lực rồi em mày bao tay cho được sinh lực rồi xốp xốp xốp căng băng nón căng băng sinh lực lực rồi bán này xốp này bao tay này chắc chắn có người cần này nè đỡ kích cái dòng ờ, đai lưng làm chậm sinh lực nỗ lực của đường môn á đó. đó có thể chắc chắn có cần cho anh em trong ban ok nha anh ơi nếu có đồ ngon ngon thì ờ, tính sau một tiếp tục một đôi giày nó à, nón bao tay áo giày áo ui, ui sắm dục ở ngoài chưa biết áo gì luôn nè rồi khui nè chặt rương quá nón số Đồ, áo không phục hồi Nam ơi Áo này có phục hồi à, tầm 40 nữa có tiền rồi Tiếc gơ nè Nay phục hồi 40 nữa có vô tiền luôn nè Số Số Số Ui, được vào tay khăn lô 24 Không có sinh lực lực ít dữ trời Ok, cũng được Nam à Tay nó cũng được, bèo lắm cũng được, kim, kim hơn Cho cái 10 sai Số, số, số Cái gì, nhìn chán, nói áo không phục hồi, buộc gơ nè phục hồi ngon đôi giày khải bán 3 triệu hơn anh em ơi tiếp tục áo áo nón cây vũ khí rồi chưa thấy cây vũ khí nào nha nón áo à mới vừa rồi thấy cái thấy thấy cái nón xấu dòng anh em ơi mới rồi thấy cái nón xấu dòng ôi trời <coughs> nhìn sơ sơ thấy cái nón xấu dòng rồi không phòng thủ nữa rồi tiếp theo Sốt Đồ, nón kim này cũng sốp luôn Cùi quá sốp, sốp, Nón sốp, Rồi sốp hết tất cả Đồ Đấy, những cái nón xấu dòng thấy ngon thấy ngon ngon rồi đủ ra dòng này chịu rồi nè mà sinh lực làm chậm này. này có thể cho anh em này chồng ban xài được rồi mang món đồ mà có thể cho sinh lực lực cho anh em mang thì khai đỡ lại cho anh em xài nè chứ không còn bán tại vì những món mà có người xài thì khai sẽ đỡ lại cho anh em trong bang Vài chục vạn vài trăm xu cho anh em trong bang cũng được Khui Dây dây Lại là một sơ rơi dây Lại là một sơ rơi dây Khui luôn cái hiệp cốt nha nam Khui luôn hiệp cốt nha Khui nha nam Khui ha Khui ha Hiệp cốt Gì đây Một ô hay mấy Một ô mẹ ơi Ui Trời ơi một ô em ơi sau đó tưởng hai ô là ngọc bội nè một ô Rồi chúc bạn 18 <laughs> Nhãn hiệp cốc bạn 18 anh em ơi Đây Xe bơ tơ kỳ lắm lại Ủa ok ok ok Ok anh Trần Tú ơi Rồi ok anh ơi Rồi tiếp theo này nè Khôi khôi khôi khôi Dây Dây Hai dây xốp Nón xốp luôn Dây xốp luôn Áo xốp luôn Nón xốp luôn Đâu, tính ra đậu gần đã đi gần 50 rương nữa anh em mà chưa có món nào nha anh em ơi. Đầu tối nay biết ra khơi ra vô bờ đây. Biết tối nay ra khơi vô bờ đây anh em ơi. Gần 50 rương rồi em ơi à, tiếp tục à, những rương à, cuối cùng mình trong năm động những gương cuối cùng trong động báo này luôn đi mình bánh này cũng nhiều rồi còn được khải giờ đã thêm ít nữa rồi khu hết cái này là bên em động hết sạch sẽ chưa có gì ngon hết em ơi fail nhập rồi hơn 250 anh em đang xem cho khảo lại ủng hộ chơi em ơi like nhiệt tình năm like nhiệt tình lần sau khải sẽ tiếp tục là cho anh em xem anh em ơi rồi đầu thua kèo này ta bày kèo khác năm không sợ gì nữa đầu đổi vị trí đổi vị trí nhật đồ rồi khui hàng rồi ui một dây hồng luôn á chán thiệt sự ui trời ơi nó xấu dòng chưa được đẹp đi lắm số đủ họ một dòng nỗ lực ờ. đủ tổng số vậy đại lưng thủ lý làm chậm trời ơi không không thủ anh em ơi đủ cái nón như đàn lưng y hệt nhau luôn nè cái nón nữ lúc này á rồi được mấy món có sinh lực nỗ lực này để lại cho anh em trong bang xài này đây nón này đàn lưng này chỉ có người xài trong bang xin này <clears throat> rồi món này số số số số nón này á này chắc cũng được uh, cho nên trong bang xài rồi ok rồi bây giờ khải sẽ tiếp tục về ờ, địa điểm thì có một hướng mới tiếp theo ok lên à, thành đô đông ừ hiện tại đang mở cho khải chưa có gì nha anh em ơi rồi bây giờ anh em muốn đổi địa điểm khải sẽ đổi một vị trí đó là lên uh, mặt mặt uh, phong mặt công quận ui dạ rồi chuyển mặt công quận mới cho đẹp thì đổi vị trí nào anh Tiến ơi, anh Tiến ơi, tí nữa cái này xong rồi em khui 80 rương của anh luôn nha, được không? Được em khui luôn, được gì anh hưởng. <laughs> Bây giờ biết sao bây giờ. Còn Khải còn ba ba mấy rương rồi em ơi. Đầu toàn toàn toàn rồi. toàn rồi. Hiện tại là hơn 50 rương mà chưa cái gì nữa em ơi. Hơn 50 rương mà chưa cái gì nữa em ơi. Hơn 50 rương rồi, còn 20 cái cuối cùng rồi. <clears throat> rồi ok, sau một hồi thay đổi thì Khải lên mặt cái quật em ơi. Anh em bạn cúng thuộc địa 10 vạn lấy 10 điểm may mắn là chỗ nào em? Là chỗ nào anh không hiểu Ok anh em ơi Cứ ở đâu cộng ok rồi hiểu hiểu Bây giờ thì Khải sẽ quay về cho thằng anh mày ít đồ nữa nè Thằng nó cho mình đồ xịn đâu nè Mình cho nó ít tiền nè Trước Khải cho nó cũng mấy vạn rồi nè Lần này cho nó mấy vạn là mình lên tiếp tục mặc cái quật cúng cho nó lấy hai phần trăm may mắn à. Anh em nói hay hay rồi à ta Cho thêm hai dạng nè Rồi đang là đa tạo lần tốt của người, Ok Rồi bây giờ Khải sẽ lên à, mặc cái quật lại à, Cúng thổ địa đồ cái này hay nha Cái này chưa biết lần nào luôn nè đây thổ cộng A à, Trạng thái phi chiến đấu không thể tham gia Không được anh ơi Không không cúng cầu địa được đâu À, à được nè Đại hiệp chúc mừng thổ công nhận được hai điểm may mắn và chỉ sử dụng ở bản đồ trong 8 tiếng. Ai xà ngon. Quá đẹp, quá đẹp. Ok anh em ơi, sau khi uh, lấy thêm được hai may mắn từ thổ công thì bây giờ chúng ta sẽ đứng vị trí này và tiếp tục khui đô. chỗ này cũng là một chữ khá đẹp. Khui anh em. Đó. Áo dây áo rồi coi hàng gì đây giày cắn băng shop áo sáu dòng shop đồ nấu năm trăm shop shop shop tất cả đều shop không có món gì luôn tất cả đều shop nha nam bán shop bán shop shop này shop này shop này shop này shopping này rồi cho đi shopping hết rồi nam mày, rồi tiếp tục Ôi Vũ khí chưa thấy chúng ta Không thấy cái vũ khí nào luôn nè Áo Rồi khui Áo đa số là khải khui thì nay là 150 rương rồi đây là khải khui gần 300 rương rồi Đa số là nón áo bao tay đai lưng Không có trang sức cũng như không có cái vũ khí nào luôn nha anh em Đồ kháng lôi 26 Kháng độc Kháng banh Ôi Thông phát đủ sâu rộng đa số tổng kháng banh này đủ kháng banh này mà không có phục hồi sốc rồi sốc luôn tất cả đều sốc tiếp tục tất cả gì sốc à tiếp theo tiếp theo tiếp theo ừ không thấy cái nào luôn nguyễn tuấn này. rồi tiếp theo hello mỹ trần hello nguyễn tuấn hello ngọc lê nha hello anh em đây lưng dày đó khối này Ôi áo làm chậm không phục hồi em ơi Đa số không thấy một áo nào phục hồi 40 luôn ấy Đúng rồi shop Ui áo xấu dòng em ơi Đã lên 120 ừ, Nón kim sinh lực cao Nón này chắc bán được uh, à, 57 xu đến kim Sinh lực cao Cũng được 132 nội lực Đôi giày shop Giày nữ shop luôn Ôi, tất cả shop này mà, tất cả shop rồi, chưa có món đồ gì luôn. khá như thành đô đông khá uh, cho con uh, Nam Động nó gồm mấy ít, ít đồ nào được được cũng vứt cho anh em. Còn lại tất cả shop rồi anh em ơi. Được một cái nón kim này. Nón kim này. Nón kim sinh lực cao 130 nỗ lực này, rồi còn lại tất cả shop. số số số số số số. Rồi, tiếp theo. À, game rồi, game rồi cường ơi. Không thấy gì luôn Cường ơi à, Tiếp theo này Những món đồ cuối cùng của 70 rương Shop Shop Wow toàn đồ thổ không Thổ nữa Shop Mọc Shop Shop Shop 520 Shop luôn rồi tất cả shop còn một bao tay nam cuối cùng Ôi trời Thằng Pháp một Rồi Ton 70 rương nha Nam Ton 70 rương không có gì Và chúng ta sẽ tiếp tục 80 rương tiếp theo ở cái bát Ngọc Lục Thần bát thứ ba này nha Nam 80 rương tiếp tục nha Shop shop đó Tại được mỗi cái bao tay cắn lôi 24 rồi Không có gì luôn em ơi Lại là 70 rương không có một món đồ gì luôn Rồi bây giờ trong thời gian chờ đợi Khải sẽ đi khui tiếp 20 rương nữa nha Nam Tiếp tục uh, mở 20 rương nữa nè em ơi Rồi đủ 80 rương khui tiếp Chứng này đi ra khơi hơi xa rồi Nguyễn Cường ơi <laughs> Tới chục đường xong rồi đó em ơi Linh Nga Mi mở đi hả Ok Ngọc Lê ơi Đang auto cho nó mở nè Auto mở hơi chậm Ừ, tình trạng hơi căng nha Còn 80 rừng cuối cùng ừ mở ra vũ khí lấy là vừa <laughs> không hình như là nó không có ra vũ khí đâu nè mày, thấy đa số trang bị thôi tại vì thầy khải mở gần 300 rương rồi khải nghĩ đa số trang bị không có cái vũ khí nào hết không có cái vũ khí nào hết cũng không có xa bằng cành phèo đâu anh em ơi mình bình thường mà rồi sau khi khui xong bắt đầu đi tiếp tục khui em ơi tiếp tục lấy ba chục rương tiếp theo rồi <clears throat> là nghe mây ok là nghe mây anh em ơi tiếp tục là nghe mây rồi là nghe mây ngồi à, xin đồ xin đồ không thấy giá trị nữa mày không thấy giá trị nữa hết rồi khui này không đỡ anh em chờ đợi lâu rồi chúng ta tiếp tục khui 8 triệu rương tiếp theo áo ba cái áo ui sáu dòng hai dòng ba dòng Ôi <tsk> Cũng được cái áo này cũng được Không quá đẹp cũng được Rồi số Được áo màu 40 Nỗ lực cao em ơi Số số số Tầm áo này chắc cũng được kim Kim rưỡi Rồi tiếp tục Áo nữa Chắc chỗ rồi Rồi vui ha nón chón cá ngọ sinh lực cao ôi hảo này nón này cũng ngon ấy nón này cũng đẹp ấy sinh lực trăm bốn bốn ui xéo dòng anh em ơi gần siêu phẩm ra rồi anh em ơi siêu phẩm gần ra rồi siêu phẩm gần ra rồi Đúng. rồi được một cái ờ, nón cũng được tương đối nè em ơi kháng họ 13 và chón 20 CB này CB đồ xanh em đồ tầm này là gọi gọi là xài ổn xài được anh em ơi rồi tiếp theo món tầm tạm được hãy cho anh em xem áo nón áo áo ui sinh lực cao đó ờ, bây giờ hàng về rồi sao thách sinh lực nỗ lực khá nhiều nha khá đẹp nha nón banh shop áo này cũng shop áo thấy này cũng shop luôn tất cả đều shop chỉ giữ lại được uh, mấy cái đồ lúc nãy thôi áo shop này áo shop này áo shop này Dạ, nó không rộng đâu nó rồi khui. sáu <clears throat> dòng đồ xanh cắn nón thổ nè người mời các vẻ sinh lực là lực ổn hơn á sáu dòng không luôn á nè sốt luôn sốt luôn Trời ơi, đã lưng làm chậm 30 Không có phòng thủ nữa Đâu à, Thêm phòng thủ hai chục nữa Có mớ tiền liền nè Mong chờ vào mấy cái món phòng thủ làm chậm nè Được món sinh lực nỗ lực này rồi Ok, để bước cho xe nè Em là tới Ngày 10 đang ổn, ngày 10 đang ổn em ơi Ngày 10, ui Không lên được ngày 10 nữa Đậu xanh, không cho lên hai Nên ok, cuối hết lúc này về sau Áo rồi khui anh em ơi Áo sốt Ống này này Thắng độc 22 sốt Sốt Sốt Sốt Đây lần lúc nãy ok Rồi ra khơi ra khơi Đủ về bờ đi đi ra đảo xa đây Rồi hết 30 rương hết 30 rương nha Nam Cắn lôi không phục hồi Má cái này thêm phục hồi 40 là cống mớ tiền rồi Shop Đón kim Shop Đón 530 Shop luôn Đón này không có giá nè mà Đón 540 <laughs> đủ cái này mình sinh lực cao cao không được nè 540 này chắc bán được vài trăm xu Shop Thời gian đủ cống banh thì không đọc không Làm chậm phòng thủ cũng được đi Đúng không anh em đủ nó không đủ đa số đổ căng banh đẹp không em ơi đổ căng banh đẹp quá chướng rồi ok hết rồi giờ lái tiếp anh em ơi cái này là ngày mười có vẻ ổn ổn hơn đồ nó nhìn nhìn hơn một chút anh em này ở bên mặt cái quận thấy không có gì luôn rồi bước qua này đi còn uh, 50 rương cuối cùng anh em đang xem trong live hồ chơi anh em ơi đồ gần xém siêu phẩm toàn xém siêu phẩm thôi anh em cái đó mà đòi ra phòng thủ làm chậm 40 là trời ơi lúa về Đói qua phòng thủ 540 để nhìn lúa về nè Không banh được đầu thì Nơi anh đến là đảo xe <laughs> Rồi Cố gắng cố gắng bắt thứ ba này về bờ không đây anh em đợi một tí Đâu phun rương người ta Không đọc phun rương đợi một tí nữa Được mấy cái đồ sinh lực động lực đủ xài thì không phải phá vip mà đủ xài rồi em ơi Nơi anh đến là đảo xa Nơi em đến là đảo xa Rồi cố gắng mở ra cái đồ gì được Về bờ các anh em À đèn có thế Nón nổ thổ không À nón đó thủ lấy tiền về luôn nè Mắc pin luôn nó một luôn ai Làm nửa rương nữa lần nghe mây tiếp Tí nữa tiếp tục nửa rương lên hết nha anh em <laughs> ra con đảo chơi rồi chưa chắc chưa chắc đâu nam ơi 30 chưa phải là tết nam còn 60 rương còn bốn năm chục rương là 30 chưa phải là tết đâu cơ hội vẫn còn em à <laughs> nón đây nón đây rồi khui khui hang thông pháp 15 nón bằng shop ồ nãy giờ khải khui mấy trăm rưỡi mà không có cái áo nào phục hồi 40 luôn đâu không có áo phục hồi 40 luôn đâu nón chống độc số nón kim à, nón kim sinh lực lực cao ngon đa số nón kim nón thổ là nhiều này ơi khá là đẹp nón này đẹp ấy nón này có người xài đấy sinh lực lực 14 ít trời ơi đây thổ không rồi được cái nón thông pháp với lại nón sinh lực lực kim Liệu có về bờ hay không <clears throat> Tí nữa Khải sẽ bem lên bài boss luôn nha em Khải có bảy tấm con tí nữa bem luôn nha em ơi Tí nữa xong video này Khải sẽ tiếp tục bem lên bài boss nha em Số Ủa Nón kia mà nón kia lúc nãy mà đúng không Đúng rồi đúng rồi Số Cắn độc Cắn băng số Dày Số à có áo kim là ủa đâu có đâu ta để coi tôi lại video thử làm có áo kim nào phục hồi ta đâu rồi, được rồi, quên quên đồ mới nhiều rương quá nãy có một cái áo kim phục hồi 40 mọc à, phục hồi kim nội lực một trăm mấy ok quên quên quên cuối này lâu lắm mới có được áo nè áo nữa khui nó chứa hai ô lắm rồi rồi hàng về hàng về áo mỏng shop shop banh ôi áo thủy trời ơi áo sinh lực 140 nữa mà cái áo vái cano đâu áo này mà phục hồi 40 thay dòng chón 20 thành 40 nữa là nô một áo luôn em Ôi rồi cái áo đẹp vãi chướng Hay da tiếc gốm nha Chỉ chênh lệch hai dòng thôi Thấy dòng thể lực vô dòng phục hồi đi Thế dòng chón 20 thành 40 là nô một áo luôn nè, Shop luôn Shop luôn Đóng Bằng shop luôn Khó rồi, khó rồi, khó rồi, khó rồi Không, nãy ở ngày 10 thấy ổn này mày Nãy ở ngày 10 thấy ổn ấy Rồi, khui Rồi, căng binh thì không đọc sinh lực một lực 40 Thăng lô 10 Gió Đồ Lại một cái áo đẹp nữa không có phục hồi nữa Ôi rồi Sinh lực ba mấy đẹp gơ luôn Gió dạ. Đài kim Đài kim này cùi quá Trời ơi Gió dạ. áo không phục hồi nữa đôi giày 25 38 rồi đôi giày này shop luôn là ai sạc rồi ờ, đóng kim này sốc luôn rồi ờ, đóng thố này bỏ đi đóng thố này ngay xài được được cái sinh lượng lực 9 x 8 nhưng còn 10 x em nguyên thua rồi hai cái đai cuối cùng liệu có về bờ hay không anh em ơi Trời, tồn tổ kháng bình không Áo kháng bình. Đủ, áo kim nem, đai lưng nem kim Đai lưng này trong bang có người cầm Để cho thằng em nó xài Ôi rồi Rồi rồi sắp to này sắp to này sắp ra ra đảo rồi em ơi sắp ra đảo rồi sắp ra đảo rồi em ơi sắp ra đảo rồi Nam phần tường trung tâm À ba chục kim ra đây rồi ba chục kim ra đây rồi ba chục kim ra đây rồi em ơi ô cái nón này rác luôn ba kim ra đây rồi ba chục kim ra đi theo tiếng gọi anh phèo nó hôm nay chiều anh phèo theo một trăm mấy chục rương ra khơi hả giờ dạ còn khái hả đâu ra khơi rồi ra ra đi rồi một hai ba bốn nón này xốp này vứt đi còn lại ô chứa không không đủ ô chứa ta một hai ok rồi những cái rừng cuối cùng khai sẽ đấu anh này đây tính là Kha sẽ tổng đồ cho anh em xem nha anh em ơi tổng đồ tổng bao nhiêu tiền cho anh em xem nha giá trị đồ bao, bao nhiêu tiền bao nhiêu sâu cho anh em xem ai chà chà chà đứng gần là hương phận tí hả lên võ đăng báo cáo phục hồi á à? con anh em độ anh em nhiều trò dưới ta ok anh em uh, lên võ đăng báo cáo phục hồi đúng không lên võ đăng này còn những rương cuối cùng nha anh tiếng ơi lên đường môn lấy thủ lý hả à? đồ thiệt không vậy ngon lấy một thùng lấy đi đừng muốn lấy một thùng lấy mà anh em môn phái đường môn rồi tiếp tục lên đường môn vô trưởng môn đây vô trưởng môn uh, coi thử nó tặng nhiều không nè không biết ra khơi hay không đây còn có hai chục rương cuối thôi nè hai chục rương cuối thôi rồi <laughs> vô vô sang đó thằng này là phòng chính thôi đâu phải trưởng môn đâu môn đứng chỗ nào ta trưởng môn đứng chỗ tế tổ phòng rồi phải à, phòng khách phòng khách nhầm phòng khách phòng khách anh nghe thông em bán ok anh anh tầm này gần hết để mua một mình thì mua, mua một mình à, quá tưởng này một tiếng mà dư sức nè quá tưởng này một tiếng anh với kèm với thiên sơn là dư sức rồi đây là những trang bị cuối cùng của ngày hôm nay của Bách Ngọc Lộ Thần thứ ba. Anh em mong anh em đang xem thì đừng quên để lại cho Khải hơn 100 like ở video này nha em ơi. Khải sẽ tiếp tục khui những anh em những cái video tiếp theo cho anh em xem. Rồi, khui à. à. anh em nhiều chiêu dữ ta. Người thì bảo lên đường môn, người bảo lên uh, thiên nhẫn để lái được hở hỏ à. Ôi rồi cái nón xấu dòng số số số đủ sinh lực cao anh em ơi 510 20 làm gì số tóc 12 tóc 14 bỏ dàn băng số trời ơi có đôi giày vãi cả nồi đôi giày mà tóc 33 cũng bán được ít tiền anh em tóc có 13 trời nó thảm dữ không Ôi, anh em nào cần thì xài thôi số Trời ơi Sắp từ đầu tới cuối năm ơi Rồi ok Tiếp theo Những cái comment của anh em là đỡ lần sau làm nha em ơi Những comment của anh em lần sau nha Đốt phòng nó luôn hả à? Ok nè Hàng về hàng về Hàng về cái nào Ôi Áo đẹp gơ không phục hồi luôn Sinh lực lực làm chậm 120 nam cái này chắc quốc luôn không phục hồi gì cái mức này áo mà không phục hồi chỉ mức thôi số đó trời ơi sinh lực ra phục hồi thì sinh lực thấp dữ người ta <coughs> cụ đi chân lạnh thấp rồi <laughs> cái áo này cũng khá được đó nè mà sinh lực lực thấp quá <coughs> được cái khả năng cao ok cho ngày mươi xài cũng ok đấy <coughs> đâu áo này khá banh cao đẹp ấy mà không có sinh lực nữa buồn gơn lắm ừ đồ lên này mấy cái đồ có vẻ năm sáu dòng hỏi là ok đấy đôi giày này rồi shop luôn đại kim shop luôn trời ơi toàn đồ chống độc không ôi giời ơi thằng gắn lôi này shop 19 shop ôi được nó 540 đâu này vì sao nó không bỏ vô cái cái cái cái, cái gì đẹp đẹp hơn tí nè nó 540 không phòng thú trời ton ton ton ton nghe mươi ăn còn chưa có đồ đó em <laughs> nghe mươi ăn còn áo còn củi áo đó nữa nghe mươi xài thở lực cao rồi xong rồi xong rồi xong cụ đi chân lạnh tốt ok anh em à video này à, với 150 trăm một thằng và coi như là chắc là không về bờ nổi rồi và bây giờ anh em cùng chờ đợi khải uh, tổng cái đồ thử như thế nào anh em 20 kim hơn với 100 mấy chục cái là gần 20 kim Short này Cụ đã đi chân lành tốt luôn Short Ok hai cái món làm chậm trời à. Cho anh em xem nha Tại bây giờ thì um, Đỡ nghe mi xe xài rồi em <coughs> Lạnh thót lạnh thót <laughs> Toàn món thổ anh em ơi Rồi cho anh em xem tổng đồ này Tại tổng đồ thì cũng được một rương đồ Nhưng mà trung bình chắc bán vài chục vạn không có nhiều em ơi Vài chục vạn cho đến em trong xu một kim thôi không có nhiều lắm Đúng lạnh ngắt luôn nè Lạnh lạnh ngắt luôn Đây Cho anh em xem những cái món bán được này Đây đó Rồi những món bán được thôi nha Những món cùi cùi thì chiếc xe mang này Anh em trong bang xài thôi Đó những món bán được nè Những món thổ không ai xài rồi Món bán được nè Rồi món bán được nè gọi là bán được tiền đó nha là món bán được nè 500 xu đến kia ấy là món bán được món bán được nè còn mấy món ờ, còn lại bên này đa số là sinh lực nội lực à. cho anh em xài thì vứt cho anh em xài thì không bán được nè mà, rồi ra đi là tốt rồi rồi anh bị bách xanh gỡ vốn rồi nè có 7 con là bách xanh gỡ vốn rồi rồi đó tiếp theo nó coi còn gì nữa đây uhm một đôi lưng 530 một đôi lưng 520 không ăn thua không bán có tiền được nón 520 không bán có tiền được rồi một nón chón kháng hổ 13 30 lúc này không ăn thua bán không có tiền được rồi cho anh em xem nữa coi <clears throat> rồi ra đi làm tốt luôn tổng thở là một rương nó tương đối là 100 uh, ờ, số 150 rương là 150 rương nhân cho 50 xu thì là 7 kim 5 7 kim 5 là năm tổng là anh em xem tốn hết 77 kim 5 cái ngọc lục thần này rồi cộng cho ờ, mà 100 đâu này là khả năng khui 100 mấy ta 160 đúng không đúng rồi 160 160 nè 160 rương á sorry nè 160 ngọc lục thần là nhân cho 50 là hết 8 ờ, kim 8 kim này đó ra khơi 8 kim này tiếp tục là một ờ, một trăm sáu nhân cho 20 vạn là tốn hết 3.200 vạn chia cho 600 thì tốn hết tầm 5 kim rưỡi đó tiền vạn tiền tiền vạn 5 kim rưỡi này 5 8.000 xu này cộng cho 5.000 rưỡi xu ờ, tiền vạn đổi này rồi tiếp theo là 320k điểm tống kim tổng cho anh em xem nha nhân cho 1.6 là hết 5 kim này 320k ừ, nhân cho 1.6 thì hết 5 kim 120 xu đó tổng thở ra đi đó là 5180 nè 80 nè đó cộng cho 5500 cộng cho 5120 tổng video này hết khoảng uh, 10 uh, 18 kim 620 xu thì 18 ờ, kim 620 xu này thì nhân cho kim 65 đi <clears throat> nhân cho 65 thì chúng ta tốn hết khoảng 1 triệu 2 hơn em nó rẻ mà triệu 2 ok không sao buổi sau làm lại 1 triệu 2 nha em rồi bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem thử 1 triệu 2 thu được gì một tay khắn lôi 24 Titan Claw 24 này thì ở server thì cũng gọi là hàng hiếm đó nhưng mà để mà bán giá cao thì khả nghĩ không cao lắm đâu. Một tay này đó thực sự bán thì cao lắm thì khoảng tầm hai kim. hai kim thôi nè. Mà bao tay này chắc Khải sẽ đưa ngày mươi Khải mang tại vì ngày mươi Khải không có. Đó hai kim. ngày mươi Khải chưa mang được bao tay nào đẹp như bao tay này tại vì bao tay Khải mang một cái bao tay khá 16 thôi. Nên là bao tay này Khải sẽ đưa ngày mươi này còn hai kim. Cái áo này thì 40 17 20 áo này thiệt sự khá là đẹp nè, mà tiếp khá là không có sinh lực lực áo này nó thiệt sự mà bán thiệt sự mà khải mua đi khải mua áo này chắc cũng được khoảng tầm hai kim một kim rưỡi đến hai kim thì cho nó hai kim đi bốn kim đó bốn kim đôi giày này chắc là 500 xu quá thì mua thôi nón này thì đỡ mà nói cái nón này thì thiệt sự quá đẹp sinh lực lực nón này đỡ mà thiệt sự bán bèo lắm cũng phải 300 xu cho đến một 500 xu đến một kim 5 xu đến một kim khoảng 300 vạn đến 600 vạn là có người mua ngay rồi một kim nữa đây, một kim nữa là 5 kim 5 kim từ 3 món nón này thì 13 20 thì khá hỏi thấp nón này chắc vài 500 à, xu chắc khải nghĩ cũng có người mua tại vì nó đi theo hướng vũ khí thủy nón thủy đai lưng thủy hoặc là ngọc bội thủy thì nó vẫn kích được 80 chón thì cái nón này bèo lắm được 500 xu đó 5 kim rưỡi áo này 40 à, hợp kim sinh lực thì tốt đâm ra nội lực thì thiên nhẫn thì nếu mà xài phá hành thì thiên nhẫn xài cái nó cái áo này vẫn đẹp à, 40 một 108 thì áo này đỡ nó nói thì nhận phá hành theo vũ khí thủy thì xài được hoặc là gió đan cũng có thể xài được áo này thì đỡ nói chắc cũng tầm một kim một kim nữa là khoảng tầm 6 kim rưỡi đi đó 6 kim rưỡi rồi nón này là làm chậm 40 sinh lực lực khá thấp nón này chắc còn 500 xu 500 xu thôi em ơi 6 kim rưỡi này nữa 7 kim nón này thì đẹp hơn một tí 80 113 nón này chắc được một kim đó một kim rưỡi cho nón kim đi 9 kim đó nón này thì nữ thì làm chậm 40 nón này chỉ 500 xu 9 kim rưỡi đó rồi cái nón này thì sinh lực 132 kháng độc nội lực hơi thấp nón này chỉ 500 xu rồi ok chung là tổng thở thu được 10 kim nam cũng không lỗi gì máy nha mọi người không lỗi nha nam đó không lỗi gì máy anh em chỉ lỗi hơn hai kim thôi và cái thời gian anh em làm video thôi ok anh em xem video bắt thứ ba này thì đừng quên để lại cho khải một like chia sẻ ủng hộ video này cho anh em ơi và nói chung tổng thở khải lỗ khoảng tầm 2 đến 3 kim thì cũng thu hồi vốn anh em mà không lỗ lắm đâu ok nha anh Tiến ơi không lỗi lắm đâu anh ơi mà đỡ mà nói ngồi bán mấy món đồ này chắc cũng thời gian chắc một tuần gì đó 10 ngày mới ra mới choi được mấy món đồ này còn cái áo này giữ bao tay này em xài rồi nên không bán còn món này sẽ ngồi bán tầm 500 vạn 300 vạn chắc chắn thì có người mua áo này đẹp này đó <clears throat> anh em ai bỏ đăng quyền xúc này. một cái này cái thứ hai này bỏ đăng quyền xúc này Thiên rút này hai cái này Nón này cung lùng đào Rút này à, Cái bàn Thiên nhẫn em bi Rút này cung lùng đào này Đó Rồi dây này Cho này Dây này thì cho không bán em Rồi nón này thì à, à Đường môn Thiên nhẫn Lan quyền này Đó đẹp này, rồi, ok rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục đánh à, bảy con lệnh bài boss này mày, bảy con lệnh bài boss cái à, lô lô lô lô lô đồ ra khơi nè mày. ừ, ra khơi quá. thấy rồi thấy cái màu rồi nói chung là lỗ lỗ nếu mà được bán hết thì lỗ tầm à, ba uh, bốn kim thôi không nhiều lắm ba bốn kim chua lắm anh khải ơi à, chùa vãi chướng đâu có dễ năm trăm rương mới được một cây vũ khí đó dễ ăn lắm 500 rương hả à? vãi trưởng anh mở rồi anh mở 613 rương rồi đó mà nó hiền chỗ nào mà 613 rương cái cái móc anh ờ, ăn anh cộng vô thôi anh mình mình tự cộng hả ờ tự cộng à tự cộng thì anh nhắn anh, anh em bữa hôm em hỏi ủa ad sao mà không có trang sức gì chừng vậy nó nói không có trang sức anh ơi chỉ trang phục thôi móc 500 đến 1000 là sẽ có cây vũ khí một gương vũ khí à, đúng, giống đúng như anh mở đồ tiếp vậy thôi à ok ok rồi hiểu hiểu rồi anh em xem video đừng quên đỡ làm lao hồ hộ cho anh em ơi